chào toàn thể anh em đang chơi bài bạc bịp thì hôm nay đến với công nghệ bài bịp thì hôm nay cơ sở anh Quang của mình giới thiệu cho anh em một cái dụng cụ chơi bài lá hỗ trợ anh em đánh bài tốt nhất hiện nay anh em nhé như trên màn hình anh em đang xem đây là tất cả những cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài đấy nhìn xuyên bài thì anh em nghe là anh em đã hiểu vì sao gọi là nhìn xuyên bài nhìn xuyên bài có nghĩa là khi cơ sở mình làm một cái bộ bài bình thường này anh em nhìn thực tế nó là bài bình thường anh em nhé nhưng khi anh em sử dụng cái kính áp tròng này vào thì coi như là anh em đánh bài ngửa này luôn này anh em này coi như anh em đánh bài ngửa này anh em chơi liêng hay chơi ba cây hay là chơi uh, tùy anh em chơi anh em chơi gì thì chơi thắng tuyệt đối khi anh em sử dụng cái bài ngửa anh em nhé rất nhiều anh em gọi điện cho mình là đánh đi thua rất là nhiều thì mình nói lại với anh em này cờ bạc xanh chín hiện nay không còn nữa anh em là nắm bắt được công nghệ thì anh em thắng tuyệt đối anh em nhé đấy đây là những công nghệ mới nhất về bài bạc bịp để cho anh em thắng tuyệt đối đây đồ này là vô cùng đơn giản nhưng độ hiệu quả của nó là cực cao luôn anh em nhé anh em sử dụng là thắng tuyệt đối chắc chắn là thắng anh em nhé anh em là có nhu cầu cần tư vấn về cái kính áp tròng trên bài thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0987 0342 như trên màn hình anh đang xem đây đây là tất cả những cái mẫu kính trên thị trường cơ sở mình nhập về anh em nhé đây kính này kính của Nhật này anh em này kính này là kính của Hàn Quốc này đấy kính này là kính của Mỹ này tất cả cơ sở mình đều có mỗi kính nó có một cái loại tốt riêng nhưng tốt nhất là loại kính của Nhật này anh em nhé đeo rất là êm và kính của Mỹ này đều tốt đấy đây ví dụ như cái hộp kính này là trong nó có hai cái con uh, à, men mắt này anh em này con đen mắt này là kính áp tròng như kiểu chị em đang đeo trang điểm anh em nhé anh em cứ đeo vào đeo vào thì người đối phương họ sẽ không phát hiện là anh em đeo đấy mắt nhìn vẫn bình thường là anh em đeo vào này sau đó anh em đưa cái bộ bài ở đây đưa cái bộ bài vào là anh em nhìn thấy như kiểu bài ngửa luôn bài ở đây thì anh em yên tâm là nhìn nó mắt thường ở ngoài đời bình thường nó là bài bình thường anh em nhé còn khi anh em đeo kính vào thì anh em sẽ nhìn thấy nó là bài ngửa đấy bài ở đây thì bất cứ anh em địa, theo địa phương của anh em chơi cái bài gì từ cơ sở đều làm đều có bài kim cương bài rồng bài xanh bài đỏ có hết anh em nhé bây giờ mình sẽ thử cho anh em đeo cho anh em xem là khi đeo kính này vào nó sẽ như thế nào bài ngửa ra làm sao anh em nhé ở đây mình có sẵn một cái kính thử này kính thử này thì nó sẽ xem nó hơi bị mờ còn khi anh em đeo vào rất là rõ đấy bây giờ mình sẽ thử luôn cho anh em này để anh em nhìn này đây là khi đeo vào đó đây này. ví dụ như cái này là con chín đây là có cái móc này anh em mình móc này anh em nhìn chưa có cái móc này chín đây con này a này là át này anh em này a là át này Đấy. át này con này con hai này anh em này hai nhé anh em nhé con này là con hai này anh em nhìn rất là rõ luôn hai này cộng này là 10 này anh em này đấy là 10 này cộng này là 10 này nhìn được cả chất anh em nhé đây con ba này nhìn được cả chất anh em yên tâm đánh nghiêng anh em có thể nhìn được chất luôn đây ví dụ mình sử cho anh em này con 10 cơ với là 10 dâu này anh em nhìn nhá 10 cơ nó sẽ cái gạch ở trên đầu này anh em nhìn thấy chưa còn 10 dâu nó sẽ gạch ở góc này đấy nó sự phân biệt đấy là chất khi anh em chưa quen rồi thì anh em phải đánh được chất luôn còn khi anh em chưa quen thì anh em cứ nhìn bài ngửa anh em đánh bình thường luôn ai đánh nghiêng tố láo là anh em bật lại luôn anh em nhé mình vừa giới thiệu cái bài à, kính này cho anh em xem còn anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình qua trực tiếp xem hàng đeo thử hàng thì lấy còn khi anh em mà không qua được thì gửi hàng mình gửi hàng về nhưng trên đây là bài xanh này anh em này để bỏ ra nhìn bình thường này đắp vào này đấy con quy này rất là rõ nét anh em nhé ngoài cái đồ kính nhắc chào nhìn xuyên bài là mình cung cấp tất cả các dụng cụ về bài lá bịp cờ bạc bịp sau đĩa bịp anh em là có nhu cầu alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0987 hai mình tên là Quang mình ở Hà Nội đây vâng. nhìn này số 6 rất là rõ này đấy. anh em cứ đến bến xe mỹ đình alo trực tiếp cho mình anh em nhé đấy còn anh em là muốn cao cấp hơn về đồ bài lá này thì cứ alo cho mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em ở cái video sau là cái bài đánh bài anh em ạ à. chào anh em hẹn gặp lại anh em